ngày hôm nay mình à, sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái à, sản phẩm để chuyên đi đánh sóc đĩa bịp <clears throat> sản phẩm này dành cho các à, sới to chuyên dùng hôm nay mình sẽ bật mí cho anh em đó chính là chiếc bát tàng hình Đấy. như anh em xem ở trên video màn hình này thì có rất là nhiều những cái mẫu mã bát ở các địa phương Đấy, kể cả bên nước ngoài mình à, đều làm được hết những ngày qua thì anh em từng nghe nói đến à, hàng bát tàng hình tàng hình không tang nó như nào thì hôm nay anh em xem video được tận mắt thực kiến tôi sẽ test và tôi sẽ ở à, cuối video anh em xem cuối video tôi sẽ đọc cái bát này ra để xem tang như nào đảm bảo cho anh em ra ngoài chơi là rất an toàn nhá bát soi đèn trong suốt hết vượt qua mọi thử thách ở trong sới cái kiểm tra bát bát này rất là đẹp này nha anh em xem này Đấy. bát camera tàng thì rất là siêu nhỏ hầu như là tàng của nó là 99 phần trăm là nó như sự tự nhiên hết rồi Đấy. đặc biệt hơn nữa là cái hàng bát này có thể xoay được tất cả các loại màu như là anh em à, đã từng chơi những hàng bát thông thường thì nó sẽ khó để chơi những hàng quân màu như này quân villa quân à, thăng long rất là khó nhìn hôm nay tôi sẽ test qua cho anh em các loại quân anh em nào quan tâm hàng thì alo đến số điện thoại tôi <clears throat> anh em để nha bát mới cực kỳ mới 2018 này nhá bát rất đẹp này Đấy. đây mình sẽ thử vào test vài tiếng cho anh em mình sẽ đọc trước kết quả bên trong cho anh em nhé rồi tiếng này tiếng ờ, sấp đôi đánh chẵn này đấy, sấp đôi này anh em lưu ý là cái ờ, hàng bát này đến cái uh, tần thu sóng của nó rơi tầm khoảng 40 mét anh em chơi ở tầng 1 thì là người làm kỹ thuật ở trên tầng 5 tầng 6 tùy địa điểm anh em chơi còn anh em nào chơi trên rừng thì là đánh dưới đất ông nào trèo trên cây hay là chạy ở đâu thì chạy cứ trong phạm vi 40 mét quay đồng anh em có thể là phím cho người chơi đảm bảo tuyệt đối là người ngồi bên cạnh người chơi cũng không thể phát hiện được anh em dùng cái hàng bát này đi bịp người ta mất tiền người ta không thể biết là anh em bịp người ta kiểu gì tần bắt sóng thì chỉ một mình màn anh em có thể là dò thôi còn à, những cái màn đa năng thì hay là màn vạn năng không thể nào xâm nhập được vào cái tần sóng của nó Đấy. bát thì cực kỳ đẹp luôn Đấy. tôi sẽ test vài tiếng nữa cho anh em bát à, cái, cái quân vị và đĩa thì là hoàn toàn xanh chín nhá của người ta hết anh em chỉ cho mỗi cái bát không thì thôi lưu ý anh em là cho mỗi bát không nhá nhiều anh em hỏi là dùng bát hình là có phải dùng đĩa và vị không thì anh em xem cái video này là biết luôn nhá là đĩa và vị là không phải không cần của mình anh em xó mỗi bát là thôi mẫu mã anh em chơi bát gì mình làm hết cho anh em Đấy. anh em này mọi phía cạnh bát này có thể là xem được mọi phía cạnh nhá anh em sóc dồn quân này như như này chẳng hạn này vẫn được nhìn hết này Đấy. đây vẫn là tiếng sấp đôi đánh chẵn này chẵn chuẩn 100 trăm này này sấp đôi này mình thử vài tiếng nữa cho anh em đây tiếng tứ trắng này trăm nghe không bằng một thấy đây tứ trắng này đấy anh em nhìn này nhiều anh em gọi điện tôi hỏi là có kính nhìn xuyên bát không thì anh em uh, lưu ý là không có kính nhìn xuyên bát đấy tránh tình trạng anh em vẫn gọi điện hỏi có kính nhìn xuyên không nhưng anh em dùng cái hàng này đảm bảo như kính nhìn xuyên bát luôn ai cầm cái được cứ đặt xuống này anh em sẽ biết bên trong Đấy, anh em cứ sóc tơi đi đây tiếng ba trắng này ba trắng 100 trăm này Đấy. mình sẽ thử vài tiếng nữa cho anh em rồi tiếng sấp đôi Đấy. đây tiếng à, ba đen này anh em này mọi khía cạnh nha ba đen này và mình sẽ thử vài tiếng quân à, mỏng cho anh em vài tiếng quân mỏng cho anh em rồi đây vẫn là tiếng ba đen đấy chuẩn 100 trăm không thể sai được anh em nhé rồi vẫn tiếng ba đen vẫn nguyên vị này đấy anh em nào có nhu cầu hoặc muốn đặt bát thì cứ alo đến số điện thoại của tôi này tôi sẽ à, làm y chang cho anh em không khác gì cái bát anh em mang đến nhá chính là cái bát anh em mang đến đấy, không thể sai được rồi đây tiền sấp đôi đấy anh em nào quan tâm hàng thì alo đến số 0986 666 111 hoặc truy cập website là cờ bạc bịp vip để xem à, nhiều đồ khác nhà mình thì có tất cả các loại đồ tài xỉu bịp này bầu cua bịp này à, bài lá bịp này và hack game trên điện thoại nhà mình thì có hai cơ sở chính ở ngoài Hà Nội thì anh em à, qua bến xe Mỹ Đình bến xe Gia Bát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 thì hôm nay Hoàng Việt Casino giới thiệu đến cho anh em đến một cái bộ môn để anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu luôn luôn thắng anh em nhé thì đợt vừa qua thì anh em biết rồi khi vào sòng vào sới anh em bắt buộc anh em phải đưa đồ vào cuộc chơi thì anh em mới là người giành chiến thắng anh em nhé còn đến cái công nghệ 4.0 hiện nay thì ra ngoài sòng sới anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu anh em sẽ không cần phải luôn đồ anh em nhé Thế những anh em nào đang đam mê cái môn đánh sóc đĩa và tài xỉu, anh em hãy tập trung coi hết clip của công nghệ 4.0. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em đến một cái máy phân âm đa năng khi ra sòng sới anh em không phải mang đồ đạc gì vào trong sòng sới hết anh em nhé. Thì vào sòng vào sới sẽ có hai trường hợp nhất định sẽ phải xảy ra. Thứ nhất là anh em vào sòng sới có một người khác mang đồ vào bịp anh em. Và thứ hai là vào trong sòng sới không có đồ bịp thì điều đặc biệt là nếu vào trong vào trong sòng sới mà anh em có người mang đồ vào bịp anh em thì máy phân âm đa năng này nó sẽ bắt được tất cả các tín hiệu cũng như là phá được tất cả các lập trình của à, từng sóng đồ bịp anh em nhá ví dụ như người ta mang đồ bịp vào thì máy này nó sẽ báo luôn tín hiệu cho anh em là ở trong sòng sới sẽ có đồ bịp để cho anh em biết trước và sẵn sàng anh em đánh theo người ta luôn anh em nhá máy vâng. này nó sẽ báo cho anh em tín hiệu là có đồ bịp đồng thời nó sẽ trả luôn kết quả cho anh em chẵn lẻ để cho anh em ăn theo các người bịp luôn còn cái điều đặc biệt là không có đồ bịp ở trong sòng thì máy này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi tức là nó sẽ phân âm được cái tiếng quân nó rơi xuống va chạm vào đĩa anh em đây có hai mặt quân nào nó cũng có hai mặt khác nhau mặt đen và mặt trắng thì mỗi một mặt nó va vào cái đĩa nó tạo ra một cái tiếng kêu khác nhau nhưng đa phần là 90 phần trăm anh em vào sòng sới anh em không để ý đấy thì ngày xưa anh em cũng từng nghe nói những cái thầy thợ người ta chỉ cần nghe thôi người ta đã đánh chuẩn xác là 5 60 phần trăm nhưng đến cái công nghệ 4.0 cái máy phân âm đa năng này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi khi trong sòng sới không có đồ bịp là chuẩn 7 80 phần trăm có nghĩa là 10 ván thì chắc chắn anh em sẽ giành người chiến thắng là 7 đến 8 ván liên tục anh em nhá Đấy. khi cái máy này nguyên lý của nó dùng rất là sướng bởi vì sao rất là được nhiều dân chơi người ta thích cái hàng này cái máy này là mình đã vừa nhập được một số lượng rất nhất định để phục vụ anh em chơi tết anh em nhá đấy thì vào sòng vào sới tiếng nào mà nó rung dứt khoát cho anh em thì anh em đánh chuẩn tiếng đó bởi vì sao cái máy này nó phân âm được cái tiếng nào nó chuẩn xác nó sẽ rung cho anh em rõ ràng luôn anh em nhá nó sẽ không bị rung loạn đấy rất là đơn giản thôi khi vào sòng sới phạm vi 30 mét nó sẽ báo cho anh em là có đồ bịp đấy nếu mà có đồ bịp thì nó sẽ báo luôn cho anh em còn nếu không có đồ bịp thì anh em ngồi cạnh cái người cầm cái khoảng 2 mét quay đầu máy nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi đồng thời nó sẽ trả luôn kết quả chẵn lẻ cho anh em lẻ một dung và chẵn hai dung anh em nhá khi vào sòng sới anh em chỉ cần dí nguồn cho tôi này anh em dí 5 đến 10 giây ok khi anh em dí là nó sẽ có một tiếng rung đấy đồng thời đồng thời nó sẽ trả luôn cái kết quả rung cho anh em này đấy nếu có đồ biệt nhá nếu có đồ biệt thì một dãy sóng này nó đều hiển thị sáng hết cho anh em đấy còn không có đồ bịp thì nó chỉ có ba số này thôi ba cái đèn này thôi và nó sẽ trả kết quả ở đèn thứ năm này anh em nhé rất là đơn giản thôi thì bây giờ tôi sẽ test tôi sẽ ờ, tắt cái máy này đi xong rồi tôi sẽ kiểm tra bát đĩa con cán cho anh em đấy đây đây chính là cái kẹp nam châm anh em đây chính là cái kẹp nam châm này đấy, rất là mạnh luôn nếu mà trong bát đĩa có đồ thì nó sẽ bắt luôn cho anh em đây nếu mà quân có đồ thì nó sẽ bắt luôn cho anh em anh em nhé đấy còn bát này bát hoàn toàn là xanh chín luôn anh em nhé đấy, tôi sẽ kiểm tra cho anh em tôi làm thế này là chỉ để đủ thủ tục khi vào sòng sới thôi còn bộ bát đĩa này nó là hoàn toàn xanh chín rồi anh em nhé đây bát đĩa vị nó là hoàn toàn xanh chín rồi đấy, anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng để anh em kiểm tra luôn anh em nhá anh em chỉ cần mang bát đĩa quân vị đến thì mình sẽ bật cái máy phân âm này lên để cho nó phân tích cái tiếng quân rơi báo chẵn lẻ cho anh em mang mua về dùng anh em nhé thế ra sòng sới hiện nay thì 11 mét vuông thôi thì có đến 90 người muốn rình bịp anh em đấy người ta đã nói rồi cờ gian thì nó đi đôi với bạc lợn anh em nhá đấy, anh em không bịp người ta thì người ta sẽ bịp anh em đấy thế bây giờ tôi sẽ để tiếng tứ tử và tôi sẽ sóc cho anh em cái máy này nó rung cực kỳ là êm nên là anh em hãy uh, dán làm sao áp sát vào quần à, vào thịt mình ấy để nó cảm nhận dễ hơn anh em nhá tôi sẽ bấm bấm à, nguồn lên anh em này khi vào sóng sới khoảng 30 mét anh em ăn dí cho tôi 50 giây đó Đấy. khi đã bật như này rồi thì anh em chỉ cần để cái máy này anh em áp sát vào trong quần áo nhưng mà tôi thì tôi sẽ để ra ngoài cái bát để cho anh em cùng cảm nhận cái độ rung chắn nẻ của nó nếu anh em xem video mà anh em không cảm nhận được cái độ rung ấy, thì anh em hãy để ý cái đèn này này nó sẽ báo cho anh em nếu mà một, nó nổi một đèn thì nó sẽ à, rung một nhịp nếu mà nó nổi hai đèn thì nó sẽ rung hai nhịp trả kết quả rung dứt khoát cho anh em anh em nhé tiếng nào nó rung dứt khoát anh em đánh tiếng đó mạnh tay cho mình bởi vì tiếng đó là cực kỳ là chuẩn xác đấy thì bây giờ tôi sẽ để từng tứ tử tôi sóc cho anh em anh em lưu ý là lẻ một rung chẵn là hai rung anh em nhá không biết sắp hai tứ tử cứ rung hai rung anh em đánh chẵn dung một dung anh em đánh lẻ cho mình sóc anh em này rơi một à, quân này mình bỏ ra mình đã à, sóc lại cho anh em này anh em này ai sóc lại cũng được nhá một đèn anh em này một đèn anh em đợi 1 đến 5 giây tương ứng với một nhịp một nhịp thì bên trong bát đĩa thì chắc chắn nó lẻ anh em này chưa ba trắng Đấy, rất là chuẩn xác tiếp lại vào nữa cho anh em 1 đến 5 giây anh em nhé một nhịp này hai nhịp từ khoảng 3 đến 5 giây máy trả khoảng hai nhịp hai nhịp rung rõ ràng và dứt khoát thì chắc chắn bên trong là chắn mở bán anh em vẫn là sấp hai anh em chưa rất là chuẩn xác thử một tiếng nữa cho anh em anh em đợi 3 đến 5 giây nhé ok một nhịp máy trả một nhịp ở khoảng 3 đến 5 giây thì bên trong bát đĩa thì chắc chắn là lẻ rồi bán sạch mặt lẻ mở anh em này ba đen Đấy, rất là chuẩn xác rất là ok tôi sẽ thử thử một vài canh bàn nữa cho anh em anh em này anh em để ý cái nhịp rung của nó nhá một nhịp này anh em này một nhịp rung rõ ràng dứt khoát như này thì chắc chắn nó là lẻ rồi anh em xuống sạch mặt lẻ cho mình tiếng nào nó rung dứt khoát anh em xuống sạch mặt lẻ cho mình này mỏ anh em này ba trắng này thử một tiếng bằng nữa cho anh em nhé hàng này là hàng mới nhất của công nghệ 4.0 hiện nay một nhịp này hai nhịp này anh em đợi đến khoảng 3 đến 5 giây đi dừng ở khoảng hai nhịp hai nhịp thì chắc chắn bên trong lòng bát nó là chẵn rồi anh em đánh mạnh tay tiếng chặn tiếng này đánh cái máy này sướng cái là cái tiếng nào nó rung dứt khoát là chuẩn tiếng đó anh em nhá mở bát chẵn mở anh em này quân trồng máy báo rất là ok đấy thì vừa rồi anh em đã được mình test trực tiếp cái máy phân âm đa năng này nó rất là chuẩn chỉ cái máy này nó là cái máy mới nhất của công nghệ hiện nay anh em nhé đấy trên thị trường hiện nay về là rất là thích dùng cái hàng này bởi vì sao tính năng tự động hơn nữa cái máy phân âm đa năng này nó là một cái áo giáp để cho anh em ra ngoài sóng dưới luôn luôn là người chiến thắng đấy, không cần biết là người ta mang đồ vào bịp hay không nếu mang đồ bịp thì anh em ăn cùng người ta luôn đấy nếu không có đồ bịp thì nó sẽ phân được tích cái tiếng quân rơi tỷ lệ chuẩn của không có đồ bịp là 7 80 phần trăm còn nếu người ta mang đồ vào bịp anh em thì nó sẽ là chuẩn 100 trăm để cho anh em ăn cùng với người bịp luôn đấy chỉ sợ là anh em mang đồ vào bịp thôi chứ còn cầm cái máy này thì không phải bịp bận gì cả anh em nhá nó là cái áo giáp để anh em ngụy trang anh em phòng thân thôi đấy anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị anh em đến kiểm tra hàng trước khi lấy còn những anh em nào ở xa không đến được thì hãy gọi điện cho mình theo hai số điện thoại mình sẽ gửi qua đường tàu xe đường bưu điện xin chào toàn thể anh em